anh em cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi bịp cái bộ đồ chơi mà nó mang lại hiệu quả cho anh em rất là cao khi anh em đến sân chơi nhé mà lại hoàn toàn không tang thì cái bộ đồ chơi này nó là cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung không tang thì cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung không tang này nó là cái bộ đồ chơi gì thì vâng, ngay sau đây tôi và tôi sẽ giới thiệu cho anh em và tiếp sau đó tôi sẽ test cho anh em cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em khi anh em đến sân chơi nhé thì cái bộ này nó chính là cái bộ tài xỉu cảm ứng đấy, cái bộ hồ tài xỉu cảm ứng thì cái bộ hồ tài xỉu cảm ứng này khi mà anh em đến sân chơi đấy, anh em thử tăng tích thì nó cho anh em 100% không tan bao trẻ hồ cho anh em bao trẻ hồ cho anh em thì uh, một lúc nữa tôi bảo tôi sẽ test qua cái bộ hột này cho anh em thấy được cái cái, cái, cái xanh chín của cái bộ hột tài xỉu cảm ứng này nhá đấy thì đây chính là cái ờ, cảm ứng thì có rất nhiều anh em gọi điện đến cho tôi và hỏi cho hỏi là cái đồ cảm ứng nó như nào có duy nhất là cái bộ cảm ứng này thôi anh em nhé có duy nhất là cái tài xỉu cảm ứng Đấy, hay còn gọi là cái chấm cảm ứng nhé chấm cảm ứng đây đây chính là cái chấm cảm ứng đó rất là nhỏ Đấy, cái chấm cảm ứng này thì tôi đã đưa vào trong cái mặt lục của cái bộ hột tài xỉu này rồi Đấy, mà khi mà tôi uh, lắc cái bộ hột này khi mà mật lục nó nửa lên thì cái máy bao dung biết được là có mật lục lục thì là anh em sẽ có thể đánh tài hoặc là anh em làm cái thì anh em cũng có thể anh em biết là đường tài của nó cao thì là anh em sẽ cân cược anh em anh em sẽ can mặt để, để anh em chơi nó hiệu quả hơn nhé đây chính là cái chống cảm ứng thì ngoài cái chống cảm ứng này ra bên tôi còn không có bất cứ những cái đồ cảm ứng nào nhá nước hay là sáp hay là bột không có nhá bên tôi không có bán cái loại đấy tất cả cảm ứng đi thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em bộ hột tài xỉu cảm ứng này đấy, xem là cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em nó có hiệu quả không thì trước tiên tôi vào tôi sẽ thử cho anh em nam châm nữa này đấy. thử nước muối thử tất cả những cái tăng tích cho anh em luôn đó và cuối cuối cùng là dọa đèn cho anh em đây Đấy, rất là trong đúng không anh em rất là trong luôn Đấy, ăn thua bao trẻ hột luôn cho anh em nhé thoải mái luôn riêng cái bộ hột cảm ứng này anh em đến sân chơi anh em tự tin trăm phần trăm là không tang cho anh em nhé thì cái ờ, bộ báo dung ờ, chơi ở đâu hay là bộ báo dung cầm như thế nào thì là anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình để tôi có thể tư vấn cho anh em ờ, rõ hơn cụ thể hơn để cho anh em chơi nó có hiệu quả nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén này anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó Đấy. Đó. như chén này thì ờ, máy không rung máy không rung thì là đồng nghĩa với anh em đánh xỉu hoặc là anh em không đánh nhé Đó, xỉu một hai năm tiếp tục cho anh em này Đấy, như chén này có lục này có lục máy báo luôn nhé không có không báo hoàn toàn 100% luôn Đấy, có lục nhưng mà là lục xỉu thì chén này là anh em bị phản phản phải chịu Đấy, máy báo không báo, máy báo chuẩn máy báo chuẩn có lục nó sẽ rung đấy, còn không lục không dung thì là chén này có lục nhưng mà nó lại về lục nhị nhị đấy, thì là chén này chén phải và anh em có thể thua một chén anh em có thể gỡ lại được những chén sau nhé đấy, như chén này máy dung rất là mạnh như chén này tôi phải đón hai lục nhé hai lục chén này thì gỡ lại chén trước cho anh em đó, 556 566 Đấy, máy báo rất là mạnh Đấy, khi mà anh em đã chơi được cái bộ ờ, tài xỉu cảm ứng này rồi đấy thì là anh em sẽ phân biệt được những cái cách dùng của nó đấy, dùng mạnh dùng dài thì là nó có bao nhiêu quân hay là dùng dài nó có bao nhiêu quân đấy, hay là nó bao sóng của nó dùng như thế nào đấy. nói chung là rất là dễ để cho anh em có thể đi chơi nó hiệu quả nhé tiếp tục cho anh em một hai chén nữa này Đó, như chén này không báo không báo không dung đánh xỉu Đó, không báo không dung đánh xỉu tiếp tục vẫn đánh xỉu đó đánh lục tài Đấy, hai lục Đấy, anh em thấy hiệu quả không? nó rất là hiệu quả cho anh em khi mà anh em sử dụng cái chống cảm ứng này Đấy, anh em đưa vào trong cái mặt của bộ hồ tài xỉu Đấy, mà đưa mặt nào vào đấy tùy anh em thì anh em đến sân chơi anh em chỉ việc chơi và cái máy báo dung nó sẽ báo cho anh em khi mật ờ, của bộ hồ tài xỉu này ừ, anh em đưa vào đây chính là cái bộ bộ hồ tài xỉu cảm ứng nó báo dung cho anh em rất là chuẩn thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh chào anh em